và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 17 tháng 5 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé à, Bởi vì hàng ngày thì mình đều làm video cho các bạn tham khảo hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái à, cái tâm huyết của mình à, Mình đã dành khá là nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để hàng ngày ngồi soi cầu chốt số cho các bạn Nên là các bạn ai đi qua video mà các bạn yêu quý, yêu mến mình Thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho mình nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều Thì à, giải đặc biệt thì hôm nay ra 31 Nhất to thì ra 59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 đó à, thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là bị xa bò thì các bạn hãy có thể là liên hệ ngay với Zalo 0963236194 các bạn nhé mình xin nhắc lại là 0963236194 đó và để cái trường hợp tránh để, để các bạn xem cái kênh giả thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình nhé và các bạn hãy nhớ lại số Zalo 0963236194 là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ lương của mình đó còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính của ngày hôm nay đến là soi xét cầu kèo ngày mai cho các bạn tham khảo trên video hy vọng là mình sẽ nối được cả cả cái mình hy vọng là ngày mai sẽ tiếp nối được cái cầu an thông này nhá để cho các bạn về bờ an toàn à, ngày mai ngày 17 tháng 5 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 9 và chạm 7 độc thủ đề 797 và bạch thủ viết 1991 nhá thì dần đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 99 090 191 292 595 77 070 373 474 và 787 thì trên đây mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn những cái con số và à, những cái cầu kéo rất là đẹp rồi thì các bạn mà thích những con số này các bạn trùng máu với mình thì chơi nhá còn nếu không thì bạn có thể xem để tham khảo và mình cũng lưu ý với các bạn một chút đó là những nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì mang tính chất là tham khảo nhá các bạn mà muốn cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn có thể liên hệ với zalo của mình 0963236194. còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây à, chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ và sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ kênh ngày mai nhé bye bye